Xin chào anh em à, Video hôm nay tôi sẽ hướng em cách dùng điện thoại để chơi bài Đây là dòng điện thoại uh, Oppo Dòng này có tên gọi khác của uh, hệ thống à, bài ấy là CK500 Với chiếc điện thoại này thì anh em chơi được những trò gì Thì xin thưa với anh em Dòng điện thoại này chơi được tất cả các chơi bài lá từ liêng, ba cây, sâm, phỏ hay là thủy tố, bài cao để dùng được cách chơi nó như nào ở điện thoại này nó có phần mềm chơi bài mà các điện thoại thông thường thì chỉ không có Đó. và muốn chơi được cái các trò chơi thì anh em phải vào một khẩu của cái mã vào chơi đấy thì cái mã đó chỉ có chúng tôi biết anh em nào mà cần tìm hiểu đấy, cần sử dụng tôi cung cấp cho anh em cái mã để anh em vào chơi sau khi vào mã trò chơi thì máy nó sẽ có rất rất nhiều trò chơi đấy anh em nhé rất nhiều trò chơi anh em dùng uh, chơi liêng chẳng hạn thì tôi đảm bảo với anh em những cái trò như là liêng ba cây hay bài cào thì là tuyệt đối 100% luôn còn những cái bài uh, xì tố hay những hệ thống bài như là phỏng hay là sâm thì nó sẽ đẹp bài cho anh em có thể là không phải bán nặng sâm ngay nhưng mà mời bán sẽ có bán sâm và các bài các bán còn lại nó sẽ là rất tròn bài và đẹp bài à, cái dòng máy này thì anh em chơi thì bao nhiêu người cũng được nhé bao nhiêu cửa cũng được không khống chế từ cửa một hai cửa trở lên đến à, tám chín cửa cũng chơi được và khi dùng chơi đấy anh em dùng cho tôi có tăng hạt đỗ này đây là tăng bò tút đấy, anh em cho lò tai và sẽ máy sẽ báo cho anh em kết quả để em à, thông tác cho máy bây giờ tôi sẽ dẫn em cái dùng à, ở phần liêng nó có hai cái mã chơi thứ nhất là mã báo làm trương tức là khi anh em à, muốn em chia kéo bài anh em nhất hoặc mã báo làm báo cửa thì anh em kéo bài ai kéo bài cũng được mà anh em kéo bài ra cũng được anh em để bài ra nó sẽ đọc cho anh em các cửa từ tôi không bé đây bây giờ tôi sẽ làm à, sẽ làm trương đây đấy để bài trước mặt máy báo ba thì anh em sẽ cháo bỏ ba lá ở trên cùng này và chia chia từ nhà mình kia này một hai ba bốn chín điểm bài chín điểm hai điểm và không điểm đấy 39 đô nhà 95 đô bỏ một thì tiếp tục trả bỏ một lá sáu điểm năm điểm một điểm và ba điểm 7 thì em cá bỏ 7 lá nhé tức là nó đọc bao nhiêu thì mình sẽ cá bỏ bấy nhiêu lá 9 điểm này 8 điểm này một điểm và 4 điểm đấy Tôi đảm bảo với anh em máy báo chuẩn 100 trăm luôn ở những sân chơi mà anh em không thể bỏ máy ra ngoài được thì tôi có một cái dòng camera hỗ trợ anh em anh em có thể dùng những công cụ hỗ trợ khác để soi hay là cầm bài trên tay máy cũng để soi được và khi đó mình kích máy cho người chỉ cần cầm bài là máy sẽ đọc cho anh em luôn Đấy, và cái camera um, phụ nó sẽ soi cho anh em để anh em um, đánh trên tay không lộ liễu hơn vừa rồi tôi đã để cho anh em xem cái chức năng làm trương bây giờ tôi cho em xem chức năng báo cửa thì tôi sẽ để bài ra tôi biết được cửa nào lớn cửa bé máy báo 23 tức là nhất bài 3 nhì bài 2 anh em nhé đây anh em nhìn này hai bốn nhất bài hai nhì bốn cây đầu tiên xuống là bài một bài trương một hai ba bốn nhất bài hai nhì bốn một điểm này bài hai chín điểm này bài ba là ba điểm và bài bốn là bảy điểm đấy nhất tuyệt đối luôn anh em có thể sử dụng chức năng báo cửa để ghép cửa cũng được anh em nào mà có nhu cầu về cái công nghệ máy đánh bài này thì hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 hoặc 0834 666 33 chúng tôi ấy thì mở cửa 24 24 và các ngày trong tuần cũng nào làm việc và thứ hai nữa anh em có thể lên trực tiếp cơ sở chúng tôi thử hàng Đấy, hàng có tem bảo hành đàng hoàng cho anh em anh em mua sản phẩm có tem bảo hành về chất lượng khi mua máy anh em được uh, khuyến mại thêm uh, các bộ bài theo máy và pin tai nghe giá cả rất hợp lý ưu đãi dành cho anh em xin chào anh em